em có làm sao không em ơi à? làm sao tay có làm sao không làm không không anh ơi em ngủ đây là may mát quá là làm đây làm gì mát của em ngủ đây thôi mát của em ngủ đây thôi mát của em ngủ dạ được em nhớ ấm em anh không nói ra mình nói ra em buồn em riêng xã rau bơ mắm tôm học có lợi yêu có hại vừa học vừa yêu lời hại <laughs> Huh? anh hai em đố anh hai nè em muốn sửa gì vinamilk quá sai rồi ốc chó sao chữ tao em có chữ đâu mày mới chở ốc chó nè đấy là ai út thì mà <laughs> làm gì anh hai cám luôn sao không cám muối ăn hết rồi Ôi ơi con heo mà coi lỗ đít Dịch quá mà còn Thằng kia nào? Thằng kia nào? Thằng kia tối qua giờ đây à? Thank you.